mình đứng ngoài và đánh theo tỷ lệ tỷ lệ ở đây là như thế nào tỷ lệ ở đây là cái bộ hột này khi mà các bác đặt ở bên em với tỷ lệ 73 64 hay 82 và em sẽ làm hột theo yêu cầu theo tỷ lệ của các bác để khi các bác đi chơi bác cứ căn vào cái tỷ lệ đó các bác đánh hột thì mình đã đưa cho người khác lắc rồi mình chỉ việc đứng ngoài để căn tỷ lệ đánh thôi về phần tăng tích thì em bao cho các bác bộ hột này nam châm không hít nước muối nổi và dọi đèn trong để không mất thời gian của các bác nữa thì ở video này em xin phép được cất thử phần tăng tích còn nếu như bác nào mua bộ hột này các bác cứ alo video cho em hoặc lên cơ sở em em sẽ test thử tăng tích cho các bác và với cái bộ hột này thì khách đã đặt bên em nghiêng xỉu và tỷ lệ của nó là 73 vậy nên bây giờ để không mất thời gian của các bác nữa thì em sẽ test thử cái độ chính xác của cái bộ hột này để cho các bác cảm nhận được cùng em xem có tỷ lệ của nó có phải là 73 hay không các bác nhá một này một không này hai không này ba không này ba một này ba hai này ba đều này 43 này năm ba này sáu ba này bảy ba này Vừa rồi thì em đã test thử cho các bác 10 chén Và tỷ lệ của nó như nào ạ Có đúng là tỷ lệ Nghiêng xỉu 73 Như lúc đầu em nói không ạ